nhận định Newcastle với Arsenal, lúc 20 giờ ngày 11 tháng 8 năm 2019, chờ pháo thủ bắn hạ trích trẻ. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo, các bạn hãy đăng ký kênh Du Tuyết để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Newcastle United hiện tại chỉ được đánh giá là đội bóng tầm trung bình yếu ở giải ngoại hạng. Mùa bóng trước họ cũng phải khá chật vật trong cuộc chiến trụ hạng và chỉ thực sự bùng nổ ở cuối mùa và cán đích ở vị trí thứ 13. Ở giải đấu năm nay, họ lại vừa chia tay huấn luyện viên kỳ cựu Benitez, nội bộ của Trích Tròe vẫn đang gặp nhiều xáo trộn. Chính vì thế, đội chủ sân xanh James Park càng không được đánh giá cao ở thời điểm này. Newcastle chỉ mới đá hai trận ở mùa hè vừa qua, họ thắng một và thua một trước các đội bóng kém tên tuổi. Phong độ và thực lực của đội chủ nhà đều bị đánh giá thấp so với Arsenal. 10 lần chạm trán nhau gần đây trong lịch sử đối đầu giữa hai câu lạc bộ, Arsenal hoàn toàn áp đảo với 9 chiến thắng qua đó có thể thấy đẳng cấp giữa hai đội là hết sức chênh lệch. Trích chòe luôn là mồi ngon cho các tháo thủ tập bán. Làm khách ở trận đấu này, nhưng chắc chắn huấn luyện viên ỉ Mễ Ly sẽ tung ra đội hình siêu tấn công với những hộ công đầy kỹ thuật như Oyu, Miki. Trong khi đó, bộ đôi tiền đạo khủng khiếp Aubameyang và lấy Target sẽ là mối đe dọa thường trực cho khung thành của Newcastle. Arsenal là một đại gia trong nhóm Big Six, họ có đẳng cấp hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Phong độ của pháo thủ cũng đang được đánh giá cao nên theo theo nhận định của các chuyên gia, nhiều khả năng ở trận này, đội khách sẽ có chiến thắng, thậm chí với tỷ số cách biệt.